chỉ chỉ xa ua lua dù mua tới không giờ chia cho muôn thì chia mua ý chế ra chia lo cũ chỉ xa na chỉ xa ua chưa khăn rong thao li áp thang tao có lời chê khi xa qua luôn gì mua tê không giờ đi tay chia trọc khi xa ua chia lo nhỏ ua nia năng vừa năng ba sẽ cũ của nó ta tao có inu thương có ư cha đã nàng ư du mu chi ca có ư tung bao sủa tua mu chi cha cha ê có dạy cú mu có lu nàng lỡ chùa ư im lòng tơ chẳng sao chi tao cần có ư ra đa nâng ua ư sâu ua kỳ Mùa tu mẹ bó chê truy thó sâu muôn gì Dùa thó nhỏ ý lần rong ly nó mù ly nhỏ ua nè nâng bứ bùa xia mù ý chí nhỏ ua nè nâng bứ to có mù ý chí có ư ra đã nâng ư lu mu truy cơ có ư tùm bao sủa tua mu truy cho chơi ê có dạy cú mu có lu nâng lớn chùa ư im long thơ chẳng sao truy tao khơi có ư là đa năng ua ư sâu ua kỳ mua tu mẹ bỏ chê chỉ thó sâu muôn gì Dùa thó nhỏ ý lần rong ly nó mù ly nhỏ ua nê nâng bước bùa xưa mù chi nhỏ ua nê nâng bước to có mù chi sakokonyolitolo có ư cha đã nâng ư lu mu chi cơ có ư tùm bao sủa tua mu chi cho chơ ê có dạy cú mu có lu nâng lời của ư im lòng thở chẳng sao chỉ tao khờ có ư ra đa nên của ư sao ua kia mùa tu này bỏ chê chỉ thó sâu muôn gì dù thó nhỏ ý lần rong ly nó mù ly 有我的能力，我羡慕一切。有我的能力，大哥母一切。 tòn chi có đua rào ó nu chi tao kế cho cụ thì trò mù cho cô lừa na lũ cô cho mà cho ca lon thia có mò cụ tranh tỏ cho lon chỉ có đua nu thì căng chúa ra căng tờ kỳ yêu có nơ cho cú tró môn trê đu kế thao mua ư nhỏ ua kê ê sao nâng nó cú chỉ tao có lo chê đầu xe nhà qua có lưu nang còn trẻ mà thua nhon trong chi cho đà thế có thể căn chúa ra căn khía kia nu mù chùa có chùa giờ om chẳng to bùa có hòn rúa đa ngon mà có khía cho cụ cho kinh doanh chê cầu chê qua có lu nàng còn chê mà thua nhon chóng chi thọ đà thế có gì cần chúa ra cần kia kia che ya tan ra đi cụ chẳng toàn chỉ có đùa rầu nu mù chùa bó chùa giờ om chẳng to bùa có hòn chúa đa mòn thế gió có gió kế rong tu vua thì trơ trầu hồng đùa xin cha vua chỉ nó ca có cho kê cho tua mu cha tia lo nhon nhon cho chờ có gió kế rong tu vua thì trời vua vua cha ca có cho cho cha tia lo nhon nhon trôi 吹到歌我故里，少给口里女薄莫贴，里tế老一走皮路家。 sau kế khâu ly buồn gì có thia rầu nó chỉ tàu có ua cu tu sau trong thu gió nữ mua thia mà rầu to có mong mềm lòng xe to có cho tia ua cú tàu có y sĩ cao thâu chỉ tàu có ua cú li ua nên nhỏ lò chi rong đa chi che yu po có ua nâng luôn thi ua xia à, tuần thi dài nhia tê mu, do tia lư tia nữ chi mua thiên chia chỉ to có lời sau xe ủa có lưu nắng có cơ cú y xe chạy có mù lời chê yúa bỏ có ua nâng luôn gì ua xìa à, tuần thi dài nhia tên mù do tì à, lư tìa à, nữ truy mua thiên cú ua y xìa khi ta có lời sau xe của có lưu nắng có cơ của y xe chạy có mù lời mà xa hai tia yo mong chi sa giờ chi tao lo ua ti uang gơ ya dạ ma ua phong ua yu shi thơ chỉ shi tao lo chịu lý cha trên ta xin ga chỉ nhon ga chạy cụ dân chỉ do có tu ta ya ma wa phong wa yu chi pa cú trao trâu có to kế lu yuan cho trong mù có to nụ tua mùa có lon thơ ua dài ua lùa trái cũ lu xia lọt hâu in dùa chỉ ý che 只是到了借我一下，多年梦车，多年都车，他có có tàu tu trơ có nhà mà ua phong ua như sĩ thao xia đua nhà tu che thọ có có tàu tu trơ có nhà mà ua phong ua như sĩ thao xia cho bóng nong tua sòng bóng á nữ chi mua đê mua nà lo chứ có nữ lo lo lý cho của cho của y từ nhỏ mua chứ mua tung ga đê lo chứ có nữ thao ba chi chi cho mẹ của cho bông nong tua trao tỏ tê Dúa to lúa y cho đê Lo dư nữ truy Yong gì À khoa an khí ti cha ua nú ua ni Thía truy dông gì ขออยู่เธอป้าจีจีอยู่รู้นั่งกลัวชีมัวตูป้าเธองาจียังป้องกาชาเปลืออยู่แต่พงยืนลาชีอันเตตีđể rong chỉ thơ yang sư mua ý nụ từ thiệt gì tao dễ lý cho mẹ của cho chỉ mua để chỉ lo trâu nụ thư thơ ban ra phâu lúa mà chưa có muôn gì là xiên thế tí nhon thọ đại ác quang chi thao tao cha gì tao gì 千里灼口，照有一世。 thơ bóng ca cha phong là 상상아 제영 뽕카 차블러 유대 퐁유 라시엔데 디 xưa 취토 영수 무이 từ thiệt gì tao dễ lý luôn cho mẹ của tôi khi mùa để chỉ lo tàu nú thư thâu ban ra phầu lùa mà chưa có muôn gì là xin thế tí nhon thọ đại á khoang chi thâu tàu cha chỉ tàu gì thìa li chua khó trâu dù ý xin cho mẹ của cho bóng nong tố sòng bóng á nữ chi mua đê mua nà lo chứ có nữ lo lo lý cho của cho ủa y sư nhỏ mua chứ mua tuồng gà đê lo chứ có nữ thơ ba chi chi จอมกัวจอปงนองตัวเจ้าต่อเตยัวต่อลัวอีช่อเด ลอยืนื้อชี้ยงจีอาขวานขีตีชาอวนนัวนีเทียชียงจีขอยัวเทธาป้าจีจี dù lũ nâng thua truy mua tù ba thơ ngà chỉ dân bóng ca trà lỡ dù tê phong dư là xin nhàn tê tí thế rong chỉ thô dẫn sư mua ý nụ từ thiệt gì tao chỉ lý luôn cho mẹ của to chỉ mua để chỉ lo tàu nụ thư thơ ban ra phao lúa mà chưa có muôn đi là chi xin để tí nhon thọ đại ác quang chi thao tao cha gì tao gì thìa ly chua khó 朝有一夕。 trí tia lứ tia chân mùa y dòng gì bê ủa nâng nhỏ chê chúa rong ly đại long khoang kia bóng mù sợ ai tia che nữ chỉ mua lời mô lỗ nên nhỏ lo lo lọc lo chạy lời che tua nên có chua khó có tế tu kỳ tao na tao nó chùa nó tế lâu tia ua đã nơ lư tia thia trần cho tao xin chi tỏ tao sẽ bỏ về kế khao đi thiệt thiệt sau nắng chê cho tha ly lữ tiệt truy mua lỡ mò tù lú tia nó có cứu Krishna Che yua tan tho ư plan gon đó Tho chia xia trâu lư tia lời mong 到心机，到到是宝贝给口里，爹爹少能解决他哩，绿爹去摸来摸土路。 tia nó có cú chỉ sĩ ta chê vua tàn phó ư bên con đó thọ chia sẽ trâu lư tia lời ngon khâu la nọ vua lu chi tao có cu lu nâng co nhỏ lu chế sau sau na na lo na tu cha tu tu lo cha cu trong nu khai đi lo bỏ nu cô đỡ vò đã có trẻ ư dùa mũ chi nó lũ ta buồn rùa bỏ đầy mẹ ba nhẹ nhẹ lắng mùa khứ của ý xe ra gió hâu kể trầu cò, chia cú trò lo nhỏ trời cũ lu măng mòn 故事错我呀找个故事他懂错错后边。 cha cô cháu nu khai đi lo bỏ nu cô đỡ vò cô lu nén giờ đê đã có che ư vua mu chi nhỏ lu ta buồn đùa vò đầy mẹ pa nhẹ nhẹ lắng mùa khơi hoa ý xe ra gió kể trào co chia cú trò lo nhỏ trời cú lu măng mò cú sư thô nhà trào co cú sư than thò xua tố hậu kia 早茶姑，朝奴开里，老婆奴孤头婆，咕噜能早的那个，这雨又不去闹，路咋过路。 xì tờ trốn. sẽ chỉ thoát trái mùa mê vào khâu lá chỉ nhỏ tua thọ chùa tua trái trầm kỳ chùa kỳ nhỏ nhung chùa chỉ tua nhung chùa mà lo tiệp bưởi men sai ư chỉ to mà chia sáng sư giá tha sao trâu nè tay đã lâu trên rư nhu lo tia bư mà tua bao sen chỉ mong vào lo chỉ rong chẳng chua vào ra vào ra chỉ rong chẳng chỉ tao tha chúa ý tu vào nê chỉ do ca vào chúa khâu là tu nê chỉ xa truy tua nhung chua mà lo tia bư nê men sai ư truy tua mà chia sáng sư giá tha chào trâu nia tay đã lâu trên rư nhung lo tia bư mà tua bao gian chỉ mong vào lo chỉ rong chẳng chua vào ra vào ra chỉ rong chẳng chỉ tao tha chúa ý tu vào nơi chỉ do ca vào khu khao la tu nê chi sa มาล้อเตียปืนเนเมนสายเอื้อชีตัวมาเจียสังซื้อยาทาเจ้าเจ้าเนี่ยตายดาเล่าเจนชื่อยูล้อเตียปืนมาตัวเป้าเจนชีมอ vào lo chỉ rồng chẳng chùa vào ra vào ra chỉ rồng chẳng chỉ tao tha chùa ý tu vào nê chỉ do kha vào khu ခေါလာသူနဲ့ချီစာ tia pư nê men sai ư chỉ to mà chia sáng sư giá tha sao trâu nia tay đã lâu trên rư nhu lo tia pư mà tua bao xe chỉ mong tu tu cú mông 姑娘高残红，嘟嘟古梦路能他咯。thọ ư trang nhỏ lù chế phăng xua chàng to nhẹ chúa e có chi yo mộng tia lúa truy luôn cụ tu nia chế già tu thao u lò u lù nên quan đã quan tu rong lì lù nên thao có cho cô có cho lo dễ muốn cháu cho cho cá lo thọ có bí đua nữa giá ta vô kê do có ý là đã ư lù nang giá ta thao lo nó có bỏ bia cũ lu nâng rồi có mà lo nhong cho lo lang thò, lu nâng gia ta cụ tu sẽ cho dù lu chỉ tao con gì lời mong sợ Ờ, nhà cũng cơ à Có lộ năng đi chờ Cô chê Cái chuyện giờ của em Cô cũng lắm quá, có nể mới nhỏ Cô luôn đang nhỏ Lý tế lý chờ sư thế à con này. Cô chê lo lúc năng là tiết chị lúc đều Lúc năng ta lo tiết chị tao trọc á Lúc nó, cô tư là mô bó mô xế mua mi nhỏ ta là có mà lên một chia ít tu là lúc lúc cơ e ô lúc năng một cỏ cơn chỉ ở mong bạn phải dù nó bỏ có cho lo chế muôn trọng cho cho cá lo thọ có bí đua nữa 呀哒哟给哟个伊拉，大雨路能呀哒潮浪，努诺个宝别古路能容。có mà lo nhon cho lo làng thọ lu neng ya ta ku tu xia cha yua lu chi tao con gì lờ mò mù rong có mò tu nia xia lo